Xin kính chào đến các ờ, quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì ờ, Phong thủy Thái biên bao gồm có ờ, Đức Trung và Triệu Hào sẽ cùng có mặt tại đây và cùng trao đổi đến các quý cô chú anh chị về những câu chuyện liên quan đến làm nhà dựng cửa trong năm 2020 canh tí và sang năm 2021 tân sửu đúng không ạ? Và vâng, xin chào anh Hạc. À, chào anh Trung. Vâng. Chào quý cô chú anh chị. À, vậy thì uh, trong cái giai đoạn này thì có lẽ rằng là chúng ta biết rằng là bây là cái thời điểm mà chúng ta đã qua dòng tháng 7 rồi à, là qua cái thời điểm mà cũng rất nhiều người lo ngại là tháng cô hồn đúng không ạ à, <laughs> và cũng là bước sang những cái thời điểm sắp tới sẽ là sang tháng 8 âm lịch này tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì nhận thấy rằng là cũng có rất nhiều những cái mối quan tâm của các cô chú chị về cái việc đó là trong những cái tháng tiếp theo này tôi muốn làm nhà hay tôi muốn tu tạo sửa chữa nhà thì có được hay không đúng không ạ và cũng có đặt câu hỏi đến thì uh, tuy nhiên một điều chúng ta cũng cần phải làm rõ hơn đúng không anh Hào với cái việc đó là ừ, thế nào gọi là cái tháng mà chúng ta có triển khai được hay không thì chúng ta có một cái thuật ngữ gọi là tháng vượng đúng không anh tháng vượng à, gọi là tháng vượng <coughs> vì rằng là cái việc chúng ta tính toán vận khí của đất là có làm được hay không xong rồi này thì chúng ta cần phải lựa chọn cái thời điểm tiếp theo nếu như vận đất mà làm được chúng ta vẫn nên lựa chọn cái tháng để là chúng ta làm sao cho đẹp nhất thì vẫn gọi là tháng vượng và tháng vượng này có thể trải dài từ tháng riêng cho đến tháng uh, chạp à, là tháng 12 âm lịch ấy. À, với các cái sơn hướng khác nhau thì đâu sẽ là tháng vượng dành cho các sơn hướng đấy để triển khai động thổ làm nhà à, vậy thì ờ, chúng ta sẽ cùng ờ, dạo qua một chút xem là từ giờ cho đến cuối năm ờ, thì những cái sớt hướng nào có thể triển khai được trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng chạp đúng không anh? Dạ. À, và có lẽ là chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với lại là tháng đã qua tháng 7 rồi thì có lẽ là vậy. chúng ta sẽ cần phải nói với nhau về tháng 8 đúng không ạ? Vâng. À, vậy thì tháng 8 sẽ là cái tháng mà có những sớt hướng nào có thể làm được hay là có những cái vị trí nào chúng ta có thể động thổ tu tạo sửa chữa được thì xin mời anh Hào chia sẻ đầu tiên là tháng 8 này. À, xin cảm ơn anh Trung. À, Triều Hào sẽ xin phép uh, chia sẻ liên quan đến vận khí của tháng 8. À, vâng. ờ, vận khí của tháng 8 thì bản thân qua tháng 7 là tháng cô hồn thì có nhiều gia chủ cũng như là quý cô chú anh chị hơi ngại trong cái việc liên quan đến động thủ vâng. hay là cải tạo cái căn nhà của mình <laughs> do rằng là vẫn còn sợ liên quan đến uh, khí âm rồi là tháng cô hồn rồi đủ các yếu tố khác vâng. Đấy. thì sang đến tháng 8 thì tâm lý đã cởi mở hơn thì à, Triệu Hà cũng sẽ xin phép chia sẻ một số cái cái điểm để mà quý cô chú anh chị có thể uh, mình tham khảo cũng như là để ứng dụng thực tế thì uh, sang đến tháng 8 nếu mà xét theo vận khí uh, vận khí của đất thì uh, quý cô chú anh chị có thể triển khai lập hướng cái căn nhà hướng nam uh, căn nhà hướng nam thì căn nhà hướng nam thì sẽ bao gồm ba sơn ba sơn là bính ngọ đinh uh, bính ngọ đinh thì Ờ, kéo dài từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ ừ. uh, thì bản thân cái nhà hướng Nam trong năm 2020 thì cái nhà này thì mặc dù là vượng long nhưng mà ờ, cần phải chú ý liên quan đến việc đấy là có sao nhị hắc yeah. Dạ. nhị hắc thì đáo cung uh, nhị hắc thì là một trong cửu tinh yeah. Dạ. một sao trong hệ thống cửu tinh thì nhị hắc quản về yếu tố liên quan đến bệnh phù cho nên nếu như mà uh, nhà quý cô chú anh chị nếu như mà tu phương thì triệu hào sẽ khuyên là nên hạn chế bởi vì là khi mà tu phương thì sẽ dễ liên quan đến các cái bệnh bệnh tật ừ. và đặc biệt những cái bệnh liên quan đến lâu năm thì sẽ có cái yếu tố chắc chắn nó sẽ tái phát lại ừ. thì uh, năm nay thì cái nhà hàng nam thì nên uh, ờ, là lập hướng hay mình gọi là thuật ngữ là khai sơn yeah. Dạ. thì sẽ ok hơn thì trong cái tháng 8 này cũng sẽ là một cái lựa chọn mà quý cô chú anh chị có thể cân nhắc uh, để mà triển khai uh, cái tiếp tục cái công việc của mình uh, ngoài ra thì uh, ờ, link sang năm 2021 một xíu tức là năm tân sửu uh, để quý cô chú anh chị có được cái góc nhìn cũng như là cái tinh tinh thần bởi vì nếu như mà cái nhà nào mà ví dụ xây cái hạng mục nó lớn một xíu được. Vâng. thì chắc chắn nó sẽ phải kéo dài sang đến năm sau năm sau à, bởi vì là thời điểm này cũng qua giữa năm rồi tháng 8 thì mình cũng sẽ chỉ còn đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 tháng nữa thôi là ừ. thuộc về 2020 là tiết khí thôi ừ. ví dụ xây cái nhà khoảng tầm 3 tầng sàn ở tầm trăm mét vuông hạn ừ. thì chắc chắn nó sẽ kéo dài khoảng tầm nửa năm tức là 6 tháng Xì thì sàn đến 2021 thì đã sàn đến 2021 rồi Được. Vâng. Đấy, thì triệu hào muốn linh sang một xíu liên quan đến cái việc đó để bản thân quý cô chú anh chị sẽ có, có phương án chuẩn bị có cái phương án chuẩn bị nó tốt hơn như vậy thì trong cái tháng 8 âm lịch thì có lẽ chúng ta chỉ có mỗi hướng nam là có thể là xây dựng mới được thôi đúng không anh các hướng khác thì chúng ta không làm được đúng không ạ đúng rồi thì... À, vậy thì năm 2021 thì ờ, Tân Sửu thì hướng nam này thì vận khí nó sẽ như nào anh Uh, năm 2021 năm tân sửu ừ. uh, triệu hà sẽ xin phép linh sang một xíu thì uh, bởi vì là bản thân khi mà xây nhà nếu như mà trong quá trình mà hoàn thiện ừ. cũng như là cái căn nhà của quý cô chị cô chú anh chị cái hạng mục nó hơi lớn xíu tức là xây một cái nhà mà ví dụ tầm khoảng 3 sàn và sàn khoảng tầm trăm mét vuông chẳng ừ. thì thông thường nó phải mất ít nhất khoảng tầm 6 tháng quá trình thi công mình mất khoảng nửa năm à, khoảng khoảng cỡ nửa năm thì bây giờ đã là tháng 8 rồi ừ. À, từ giờ đến cuối năm thì đâu đó chỉ khoảng tầm 4 đến 5 tháng nữa thôi thì kiểu thì chắc, gì nó phải sai thì kiểu gì phải sai đến năm 2021 ừ. Ờ. cho nên là Triệu Hà muốn chia sẻ một xíu kiến thức ờ, liên quan đến ờ, năm 2021 để quý cô chú anh chị sẽ có cái phương án chuẩn bị Uh, cũng như là để làm sao mình hoàn thiện cái phần đấy nó sẽ tốt hơn à. thì sang đến năm 2021 thì bản thân cái nhà hướng Nam vẫn có thể triển khai xây dựng được tuy nhiên là cần phải lưu tâm đến cái sơn là sơn ngọ ừ. à, sơn ngọ thì bản thân cái sơn này nó phạm yếu tố về mộ long à, cho nên là cái nhà mà tọa tí hướng ngọ trong cái năm 2021 thì sẽ khó có thể là có được cái cát khí nó tốt ừ. đấy và chứ chưa nói gì đến cái việc là mình muốn triển khai những cái gì nó lớn hơn ừ. đấy, cho nên là uh, những cái sơn hướng khác mình có vẫn có thể triển khai bình thường ví dụ như là tỏa uh, tỏa quý hướng uh, ờ, tỏa, nhâm hướng bình tỏa nhâm hướng bình hoặc là vâng. tỏa quý hướng đinh ừ. thì vẫn có thể triển khai bình thường Đấy, cho nên là quý cô chú anh chị lưu ý giúp Triệu Hảo cái phần này để bản thân mình sẽ có được cái cái cái phần tính toán cũng như là cái phần mà chuẩn bị sẽ tốt hơn. Ừ. Đấy, tháng 8 thì sẽ dừng lại ở việc là căn nhà hướng Nam thôi. Vâng. Căn nhà hướng Nam thôi thì quý quý cô chú anh chị lưu ý được cái việc đó. À, tháng 8 tháng 8 thì mình sẽ có cái phần liên quan đến nó hơi hạn chế. Thế thì tháng 9 thì như thế nào? À, xin mấy Đức Trung chia sẻ một số cái quan điểm cũng như là cái uh, phần luận và lộ giải để mà có quý cô chú anh chị có phần tốt hơn như vậy có thể thấy rằng là trong tháng 8 âm lịch giống như anh chị Hà chia sẻ chúng ta chỉ có thể làm nhà hướng Nam được mà thôi thì vậy vâng. trong tháng 9 thì chúng ta à, qua đây thì chúng thấy rằng là có thoải mái hơn một chút chúng ta có đến ba hướng mà chúng ta có thể làm được Ồ, oh, à, bao gồm là hướng Nam này hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc ở ờ, hướng Nam chúng ta chú ý có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ bao gồm ba xương hướng là Bính Ngọ Đinh hướng Tây Nam bao gồm là Uh, giải độ từ 202,5 độ cho đến là 247,5 độ bao gồm ba sân hướng là mùi côn thân và đông bắc thì bao gồm là uh, từ 200 à, từ 22,5 độ cho đến 67,5 độ bao gồm ba sân hướng là sửu cấn và dần thì trong cái tháng 9 âm lịch thì cả ba cái hướng này bao gồm nam tây nam và đông bắc thì đều có thể triển khai là xây dựng được oh. đều có thể triển khai xây dựng được thì rất vui thì vâng. rất vui cho quý cô chú anh chị thì uh, anh Trung chia sẻ thêm một xíu bởi vì là Triệu Hào thấy là ở đây có tới ba hướng ừ. thì ba hướng này thì mình cần phải chú ý và lưu tâm điểm gì ấy tuy là các cái hướng này chúng ta có thể triển khai như vậy tuy nhiên là, là hướng tây nam hay là các hướng khác chúng ta cũng cần phải chú ý như sau thì như à, chúng để lưu tâm đến các quý cô chú anh chị à, đối với hướng nam thì rất thoải mái chúng ta khai sơn lập hướng à, vì rằng là hướng nam thì à, năm 2020 thì vượng long chúng ta triển khai rất dễ dạ. tuy nhiên hướng tây nam bao gồm ba sơn hướng là mùi khôn và thân thì chúng ta uh, triển khai được các cái hướng nó thoải mái hơn bao gồm là hướng uh, khôn và cái hướng thân hướng mùi thì năm 2021 à, năm 2020 này thì lại phạm phải tam sát do ờ, đó rằng là sát. Ờ, tuy nhiên là tam sát đến hướng thì cũng không phải lo sợ gì nhiều Đấy, tuy nhiên một điều đó là nó vẫn không có sự đắc cách cho lắm dạ. nếu như muốn triển khai chúng ta vẫn nên chọn cái tháng vượng chúng ta triển khai thì nó sẽ tốt hơn và chính là cái tháng tháng 9 âm lịch này à, nhỉ? rồi và có đâu là hướng tây bắc thì à, đông bắc đông bắc thì bao gồm là ờ, ba à, xuân hướng là à, sửu cấn dần thì à, lưu tâm cái việc liên quan đến việc lập hướng thì chúng ta tốt này tuy nhiên mà tu tạo sửa chữa tại cái phương mà cái phương đông bắc ở trong nhà thì nó phạm phải là mộ kỷ đô thiên do vậy rằng là hạn chế cái việc mà tu tạo sửa chữa tại cái phương đông bắc oh. à, tu tạo sửa chữa thì chúng ta lại tính toán theo phương vị do đó chúng ta phải tính toán từ tâm của cái cục nhà ra đến cái phương đông bắc đấy thì nó có được tốt hay không để mà triển khai cơ à, do vậy rằng là chúng ta phải chú ý đặc biệt là đối với cái tây nam này thì đặc biệt cái sơn mùi mà nó phạm về tam sát thì không thể nào mà sửa chữa được đối với cái sơn mùi luôn à. Đấy, bởi vì nó phạm về tam sát bởi vì tam sát là sợ cái yếu tố là sát đến tọa chứ không phải sát đến hướng vâng. Đấy, thì hướng tây nam thì ok nhưng mà tại tu tập sửa chữa tại cái phương là cái phương mùi thì tuyệt đối không tu tập sửa chữa được Đấy, cái đấy chúng ta cần phải làm rõ hơn à, vậy thì sang năm 2021 thì cũng cần phải chú ý một số những cái yếu tố như thế này đối với cái hướng là hướng nam thì trong năm 2021 như anh Triệu Hào vừa có chia sẻ trong cái ờ, thời điểm vào tháng 8 vâng. thì trong cái ờ, năm 2021 Tân Sửu thì hướng Nam bao gồm ba xương là Bính Ngọ Đinh như vậy thì hướng chính ngọ thì tuyệt đối chúng ta không lập hướng được bởi vì là phần tọa tý nó phạm phải một long biến vận sát à, đối với hai hướng còn lại là bính và đinh thì vẫn có thể triển khai được Đấy, và cũng nên chọn thời điểm tháng vượng trong năm 2021 triển khai nó sẽ tốt hơn. Đối với hướng Tây Nam thì trong năm 2021 thì chúng ta triển khai được hai cái hướng đó là hướng mùi và hướng thân mà thôi. Bởi vì rằng là hướng khôn thì nó tọa bởi tọa cấn thì nó phạm phải là mộ long biến long sát. À, do vậy rằng là cũng không thể triển khai được cái tọa cấn hướng khôn mà triển vâng. khai được tọa dần hướng thân và tọa sửu hướng mùi thì ừ. vẫn có thể triển khai được nhưng nó vẫn có cái điều lưu tâm bởi vì ví dụ như là tọa sửu thì lại phạm phải thái tuế này đúng không ạ rồi là tọa dần hướng thân thì vẫn có cái yếu tố sát của uh, mộ long một chút do vậy rằng là vẫn cần phải lựa chọn cái thời điểm tháng vượng thì mới thể triển khai được oh. đó đối với lại cái hướng đông bắc thì uh, trong năm 2021 thì chúng ta cần phải chú ý đặc biệt đó là đối với cái hướng sửu đó là bởi vì đông bắc bao gồm ba sơn hướng là sửu cấn dần thì trong cái năm 2021 thì hướng sửu tức là tọa bùi hướng sửu tuyệt đối chúng ta không thể triển khai xây dựng được vì rằng là nó phạm phải thái tuế phải còn lại hai cái hướng còn lại đó là dần và uh, sửu cấn dần mà bao gồm là sửu thì phạm về thái tuế Đấy. cấn thì uh, tọa khôn hướng cấn và tọa dần hướng thân thì cả hai cái hướng này thì về cơ bản là nó phạm phải mộ long biến vận sát ừ. thì cũng rất là hạn chế trong cái việc mà triển khai xây dựng do vậy rằng là trong năm 2021 tới thì chúng ta có thể thấy rằng là hướng đông bắc là một hướng cũng rất là khắc nghiệt trong việc xây dựng mới vâng. do vậy là nếu như khuyên các ờ, cô chú anh chị và các bạn nếu như chúng ta xây dựng ngôi nhà và trong năm 2020 hay là năm 2021 mà có hướng đông bắc thì chúng ta nên lưu tâm sớm và triển khai xây dựng trong năm 2020 oh. Ờ. tốt hơn Đấy, và ờ, để làm sao cho cái việc xây dựng nó cát lành thì trong cái trước cái thời điểm mà chuyển tiết khí sang năm 2021 tân sửu thì khuyên các quý cô chú chị một điều đó là chúng ta nên là uh, hoàn thành được một số những hạng mục ví dụ như đổ được một cái mái hoặc là hoàn thiện được cái phần thô xây dựng đổ được hết tất cả các mái thì càng tốt cất nóc thì càng tốt đấy và hoàn thiện được phần thô liên quan đến việc là uh, có thể chưa chat nhưng ít nhất là hoàn thiện xong phần thô rồi ờ. uh, sang năm 2021 thì có thể triển khai tiếp nhưng mà một điều là trong năm 2020 thì phải vận hành ngay chứ để ừ. sang năm 2021 thì hướng đông bắc thì tuyệt đối không thể làm gì được ờ. uh, cần phải chú ý như vậy đó như vậy trên đây là cái điều mà có hai cái tháng mà chúng ta đã đi qua với nhau đó là tháng 8 và tháng 9 âm lịch là những cái tháng mà chúng ta cần phải chú ý trong cái việc xây dựng Ờ, thì ờ, có lẽ chúng ta sẽ xin phép là chia sẻ các cái tháng tiếp theo đó tháng 10, tháng 11, tháng 12 trong cái video tiếp theo đúng không anh Hà? Đúng rồi. Và vâng, và có lẽ là cũng xin cảm ơn cũng như là xin ờ, hẹn gặp lại các quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tập tới. Xin chào. Xin chào.